Các bạn là fan của Pepsi hay Coca-Cola? Fan của cái nào? Tôi thì là fan của Pepsi Vì cá nhân tôi, tôi là một người khá là thích cái vị Đặc biệt là cái vị hơi tôi cảm giác là cái vị quế trong Pepsi uh, Coca-Cola thì có vẻ nhiều ga hơn uhm. Lâu lắm rồi mà uống nước ngọt đấy Uống nước ngọt nhiều không tốt nha Ngày hôm nay thì tôi sẽ review một trong những chai nước hoa đang khá hot gần đây của nhà Mancera Và nó cũng được so sánh rằng nó là mùi của Coca-Cola Và ngay cái chính cái tên của chai nước hoa này đó là Tonka-Cola Các bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy Đó Có rất nhiều những câu hỏi đó là em này thì nó có giống với mùi Coca-Cola hay không Và với nhiều người hỏi mình thì nó có giống mùi Pepsi hay không Nhiều người thì bảo là nó giống con Rosa Enigma một trong những chai nước hoa khá là đắt đỏ toàn bộ sẽ được giải thích trong video ngày hôm nay trên cái cảm nhận của mình và đằng sau đây thì đang là một đống viral của một nhà nước hoa đến từ Ý ờ, sau này tôi sẽ cố gắng chia sẻ sau và chúng ta cùng nhau bắt đầu video này nhá Đầu tiên thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy thiết kế của em nó như bao chai Mancera khác thôi không có gì quá đặc biệt và cái phần tem ở đây là cái phần tem đen trên cái chữ màu vàng ngoài ra thì cái nắp nam châm ở đây đây các bạn nhìn thấy nó là nắp nam châm nhá Mancera nó có một cái dòng nắp vặn nữa nhưng mà với cái con Tonka Cola này thì nó là nắp nam châm Thực ra cái vấn đề về là uh, Mancera đời bao nhiêu, nó có nắp vạn đời bao nhiêu, nó có nắp nam châm thì mình thấy đang hơi hoang mang Tại vì có một đợt thì mình cũng thấy Mazda nó ra cái dòng uh, nắp vặn khá nhiều sau một thời gian thì thành nắp ong châm và một thời gian lại nắp vặn là nếu như các bạn nào đang bán hàng hoặc là các bạn có tìm hiểu kỹ hơn về cái việc là lô nào nó có cái nắp nam châm lô nào nó có cái nắp vặn thì các bạn cũng có thể chia sẻ ở phía dưới để cho mọi người cùng biết còn đây sẽ là một cái vòi xịt của em nó đây các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy đây rất ổn luôn thề luôn uh, thôi được rồi tôi không uống nhiều đồ ngọt đâu <sighs> Tóm lại là vòi xịt của con này thì khá là sang xịn mịn Ổn Chấm vòi xịt và thiết kế thì không có gì bàn cãi Chai này thì là chai uh, ờ, 120ml Đó Những cái chai thiết kế của Mazda thì đa phần đều là chai 120ml hết Và vòi xịt tóm lại là điểm về thiết kế ngoại hình Tôi chấm cho này 9 trên 10 Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với phần quan trọng nhất đó là trải nghiệm về mùi hương của mình với em này như thế nào Thì cái mùi hương này thì các bạn cũng có thể dễ dàng mặc lên trên người này. Ấn các bạn nghe cái vòi xịt thôi là các bạn biết là nó sướng tay như nào Mùi hương này ấy, thì khi mà các bạn xịt ra ấy, nó sẽ là một cái combo giữa cái mùi chanh sủi kết hợp cùng với cái nét của quế đó hai combo này nó sẽ tạo nên một cái mùi Coca-Cola ờ, các bạn có thể search một vài chai nước hoa mà tạo ra hiệu ứng Coca-Cola thì về cơ bản nó đều là cái nét chanh chua là chính làm sủi sparkling lên ờ, và một cái nữa đó là cái nét của quế để tạo nên cái nét hơi kiểu lâm dâm một tí thì với cá nhân mình thì con này khi mà xịt ra ấy, nó nếu như các bạn chỉ cần ngửi thoáng qua không đưa quá sát thì các bạn nhận thấy cái mùi sủi khá là rõ rệt cái mùi sủi ở đây nhưng mà nó không bị quá chua nhé mà nó có một cái bay ngọt ngay từ ban đầu và cái nét của quế nếu như các bạn đưa sát vào thực ra thì cái cái nét của quế này lúc nào mình ngửi thấy một chút kiểu mùi lá kiểu húng húng nữa nó cũng xuất hiện ở đây nên là với cái top nốt ấy, thì mình khuyên các bạn là nếu như các bạn muốn trải nghiệm cái nét coca cola ở trong chai mancera này thì các bạn nên để xa xa ra một xíu các bạn đừng đưa sát mũi vào thì các bạn không nhận thấy cái nét kiểu húng húng với quế đi với nhau đó đó là cái, cái trải nghiệm của mình sau một vài ngày xịt em này và cái mùi ở đây ấy, nó sẽ là cái nét sủi cùng quế nên là nó làm mình nghĩ tới Pepsi nhiều hơn thay vì là cái mùi của Coca-Cola nhá tại vì nếu như bạn nào mà có cái sự nhạy bén trong vị giác thì các bạn nhận thấy hai cái đồ uống này mặc dù có phần hơi giống nhau nhưng mà cái vị của Pepsi nó sẽ rất rõ rệt và cái con Mancera Tonka Cola này nó sẽ là một trong những cái phiên bản làm phần top nốt giống với Pepsi nhiều hơn nên mình nghĩ là đặt nên là tên là Tonka Pepsi hợp lý hơn đó thế thì mùi hương này nó biến chuyển về sau như thế nào tại vì mình cũng đã nhiều lần chia sẻ trên những cái buổi live ở các nền tảng khác nhau đó là cái nét Pepsi chúng ta sẽ có xu hướng ngửi ra ở cái phần top nốt nhưng mà nó sẽ rất nhanh chóng bay đi về sau nhưng ở đây thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác cái nét quế và cái nét của húng nó sẽ gần gần như là chỉ duy trì trong khoảng tầm 10 đến 15 phút sau khi các bạn xịt và rồi các bạn sẽ nhận thấy cái mùi hương này nó có xu hướng khô xuống và lúc này nó làm mình liên tưởng tới cái mùi kẹo Coca-Cola bán ở những cái cửa hàng ờ, tạp hóa ở đầu trường học tại vì nhà mình thì mình cũng đã nói một vài lần đó là nhà mình bán đại lý tạp hóa đồ cho học sinh rất là nhiều thịt hổ rồi uh, que cay bờ la bờ lô các kiểu nên là tuổi thơ của tôi thì cũng đã được gắn liền với những cái đồ ăn rất là đặc biệt trong đó có cái mùi kẹo coca cola và nếu như mà các bạn ăn cái mùi kẹo coca cola cả các bạn sẽ thấy rằng là nó không giống hoàn toàn cái vị nước khi mà nó không có cái nét juicy mà ở đây nó chỉ có cái nét kiểu kẹo ngọt xong rồi khi các bạn nuốt sâu về sau ấy nó sẽ lên cái mùi kiểu cái vai cơ kiểu rất đặc trưng sủi sủi của Coca-Cola thôi thì cái mùi hương này nó sẽ là một mùi như vậy dry down trên da thì lúc này nó chỉ mờ dần thôi và nó không có sự biến chuyển nữa đó, mùi hương cực kỳ là dễ để đoán được các bạn có thể hình dung được em nó như thế nào các bạn không cần phải là ở ờ, mùi hương này nó nhìn nó nốt thế này thế nọ thì nó sẽ chuyển biến ra sao nó duy nhất ở hai giai đoạn ở cái top note xịt ra mùi Coca-Cola và mùi húng quế à không mùi Pepsi và mùi húng quế còn ờ, ở dry down về sau nó sẽ là mùi kẹo Coca-Cola chấm hết đó rất là đơn giản về cái mùi hương này đây có phải là một cái mùi hương hay ho sáng tạo và đáng mua hay không vì phải chia sẻ như thế này đó là mình đã có cũng khoảng tầm gần chục mùi của nhà Mancera ở, ở trên kệ các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hai mùi hương còn lại ở của Mancera uh, vài mùi nữa ở dưới thì với cá nhân mình ấy Mancera nó có một cái phân khúc như kiểu Cedrat Bois hay là mấy cái mùi Hindu Curse, Inta Curse thì nó có làm khá nồng nàn và có xu hướng hơi synthetic nhưng kể từ khi mình được tiếp xúc với Sikili mình được tiếp xúc với ờ, mùi của Melody of the Sun sau đó đến con này thì mình có cảm giác rằng những cái sản phẩm của nhà Mancera khi mà nó họ làm theo cái hướng kiểu sáng tạo như thế này thì nó lại là một cái điểm cộng khá là ok đặc biệt rằng là mùi hương thì ngửi nó khá là gần gũi với người Việt có thể ở bên nước ngoài ấy, thì cái mùi của con trà đào Sikili nó lại không phải là một cái mùi quá đặc biệt nhưng mà ở Việt Nam thì các bạn rất dễ dàng hình dung ra còn đối với con Tonka Cola này thì chắc chắn rằng là ở trên thế giới người ta cũng sẽ dễ dàng hình dung ra được cái mùi hương của em nó nên đối với mình thì đây là một sáng tạo khá hay ho mà nếu như các bạn đang tìm kiếm một trong những cái mùi hương mà có sự mới mẻ không đụng hàng ở những cái lựa chọn cùng phân khúc hay là một cái mùi cho một cái buổi đi chơi nhẹ nhàng thì đây là một trong những cái mùi hương mà các bạn hoàn toàn có thể đặt vào trong cái lip mà các bạn nên thử đó đấy là cảm nhận cá nhân của mình nếu như các bạn tìm một cái mùi nó mới mẻ nó làm signature scent thì đây là một cái mùi ok còn nếu như mà các bạn bảo là ờ, em đang tìm một cái mùi nịnh mũi thì có lẽ với tôi không thể ngày tôi thì không ngày nào tôi cũng có thể uống Pepsi hay là Coca Cola được tại vì những cái đồ uống Coca kiểu như này kể cả về vị về mùi thì với cá nhân tôi tôi chỉ kiểu tuần uống một hai lần hoặc là hai tuần, ba tuần uống một lần thôi nó chỉ để giải khát và nó là một thức uống vui chứ nó không phải là những cái thức uống như là nước lọc hay là kiểu là cơm mà chúng ta có thể ăn được hàng ngày Đấy, đấy là về quan điểm cá nhân của tôi về cái sự sáng tạo về phần mùi hương này Tiếp tới thì chúng ta đến với phần đó chính là độ bám tỏa Thì uh, những cái sản phẩm gần đây mà mình đã review của nhà Mancera Nó đang có một cái độ bám tỏa ở mức trung bình Thực chất thì tổng những cái chai của nhà Maseira mà mình đã đừng được thử qua kể cả Vio thì họ là một nhà làm nước hoa có độ bám tỏa rất là khủng khiếp nếu như không muốn nói rằng là trong cái độ bám tỏa của họ họ là quái vật thì Tonka Cola không phải là một cái mùi được xếp vào hàng quái vật thế nên là những bạn nào đang có ác cảm với Mancera hoặc là các bạn đang tìm những cái mùi có độ bám tỏa vừa phải của Mancera và các bạn yêu cái sự sáng tạo đó thì các bạn hoàn toàn có thể cất nhắc thêm em này đấy là cái lý do thứ hai mà mình thấy rằng là con này ổn tại vì không phải là tất cả những cái sản phẩm của nhà Mansera nó đều cho cái cảm nhận đầu tiên là dễ chịu và nhẹ nhàng tại vì nhiều người rất là nhạy cảm với những cái mùi mà quá đậm quá mạnh thì con này không phải là một trong những cái con mà các bạn có thể đề phòng với em nó về cái sự synthetic cũng như là cái độ bám tỏa khủng đó đây bây giờ nó xuống cái mùi kẹo Coca-Cola rồi khá là rõ rệt cụ thể thì em nó lưu ở trên da mình khoảng tầm 6 đến 7 tiếng nó cũng ngang ngang với Sikili nó ngang ngang với con uh, Melody of the Sun à không nó nhỉnh hơn Melody of the Sun đó Vetiver Sensor nó cũng nhỉnh hơn một xíu con này nó nhỉnh hơn còn với cá nhân mình thì 6 đến 7 tiếng ở trên da thì nó tùy da các bạn cứ loanh quanh trừ đi tầm nửa tiếng hoặc cộng thêm nửa tiếng nếu như các bạn ra các bạn có độ ẩm tốt và cái độ tỏa hương của em này thì nó chỉ tầm nửa cánh tay quay đầu thôi đó thế nên là các bạn hãy nhớ nhá nửa cánh tay quay đầu thế là con này là một trong những con kiểu ở cái xếp về độ phân khúc độ bám tỏa hiệu năng ấy thì con này không phải là một con hiệu năng quá tốt đâu của Mancera đâu nhưng mà với cá nhân mình thì nó dễ dàng được chấp nhận ở thị trường Việt Nam với cái nhu cầu của người Việt và với một cái tông mùi rất độc đáo đó là Pepsi, Coca-Cola Rồi, và hiện tại trên thị trường chắc con này nó phải lanh quanh hơn hai củ khoai Và có một cái câu hỏi nữa mà mình nghĩ rằng nhiều bạn cũng rất là thắc mắc Đó chính là mùi hương này so với Rosa Enigma nó sẽ như thế nào Rosa Enigma là một trong những cái mùi mà mình nói rằng các bạn mua bản nào cũng được Tại vì Rosa Enigma ấy, ngoài cái Rideout về sau mình gửi có phần gọi là na ná nhau và trẻ nhất thì nó vẫn là bản Cologne thì cái top nốt của nó là cái nét coca sủi bọt cực kỳ rõ rệt thì với cá nhân mình cái top nốt của hai con này thì ở mình mình thấy con này nó có phần lên cái bay ngọt nhiều hơn của Pepsi và Quế còn đối với con Enigma ấy, thì cái nét sủi của nó nó không bị sượng Quế và cái nét húng húng quá nhiều mà nó chỉ đơn giản rằng là à đây con này nó sẽ là Pepsi con này có Enigma nó sẽ là Coca-Cola như thế là dễ hình dung nhá còn dry down thì hai con đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau không liên quan gì đến nhau nó chỉ có dính nhau một tí về việc top nốt thôi Đấy, rất là dễ dàng để các bạn hình dung nếu mà ông nào đang lăn tăn thì ông cứ mua hai cái đồ uống này về ông thích đồ uống nào hơn thì ông cũng có thể dễ dàng lựa chọn đây là Coca Cola đây là Rosa Enigma tất cả ở top nốt là như vậy dễ dàng hình dung Vậy thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái việc là nhiệt độ và thời tiết phong cách nơi đến như thế nào Đầu tiên thì mình phải nói rằng con này là một cái con nó có một cái độ tỏa khá là nhẹ nhàng nên các bạn có thể dễ dàng mặc vào những ngày hè lanh quanh tầm 35 độ quay đầu là các bạn hoàn toàn có thể mặc được và mình nghĩ là nó sẽ đẹp nhất ở khoảng tầm 30 độ cái thời tiết mà bắt đầu chuyển hè và chuyển thu là các bạn hoàn toàn mặc được cái mùi hương này và cái mùi hương này ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp những buổi đi cà phê đi chơi đi picnic đi dạo kiểu nhẹ nhàng mà nó không phải là cái xu hướng là tập trung làm chiều mũi tất cả mọi người mà bạn có xu hướng là mang tới một cái năng lượng tích cực một cái sự mới mẻ một cái sự sảng khoái như cái cách mà Pepsi cũng như là Coca-Cola mang tới cái cho các bạn cái phần về vị giác nó như kiểu một cái thức uống để các bạn giải tỏa được cái sự stress hay là kiểu mang tới một cái cảm giác uh, kiểu đẩy cái mọi thứ lên mỗi khi các bạn hít cái ga uống cái vị ga này vào đặc biệt là lon của Pepsi và lon của Coca các bạn uống nó nhiều ga thì cái cảm giác khi các bạn xịt cái mùi hương này nó cũng giống như cái cảm giác khi các bạn uống Coca-Cola và Pepsi vậy đó chỉ đơn giản như thế thôi nên là mùi hương này thì thứ nhất là unisex thứ hai đó chính là xài được mọi dịp đi chơi nhẹ nhàng đi cà phê cà pháo thậm chí là các bạn xịt đi làm cũng được nhưng mà với cá nhân mình cái hơi hướng làm mùi kiểu như này thì các bạn mà đi làm một thời gian là các bạn sẽ chán tại vì có thể là mới mẻ thôi nhưng mà nói thật là nó không phải là một cái lựa chọn mà các bạn dắt túi chỉ duy nhất một chai nước hoa dùng quanh năm suốt tháng được mặc dù là cái ứng dụng vào thời tiết thì hoàn toàn các bạn có thể xài được quanh năm suốt tháng nhưng mà nói thật là mùi hương này nếu mà xài một thời gian là mình cũng sẽ chán đấy, đấy là chia sẻ cảm nhận cá nhân là như vậy đó rất là đơn giản unisex dễ xài và mùi hương mang tới một cái sự tươi mới năng động và khá là trẻ trung mới lạ phù hợp làm signature sen nhưng mà signature sen này thì sẽ là signature sen xài tùy dịp thôi đó và đó là toàn bộ cảm nhận của mình về Mancera Tonka Cola một trong những mùi khá mới mẻ khá lạ mũi và các bạn sẽ không thấy cái sáng tạo này quá nhiều ở trong nước hoa nên nếu như có gì thì hãy cứ thử em nó biết đâu các bạn lại thích sắm cho mình một chai nước hoa có mùi Pepsi Coca-Cola để ở trên kệ thỉnh thoảng vui vui là lôi ra xịt cũng được đó và nếu như các bạn đã xài qua em nó thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới bằng cách bình luận và nếu thấy video này hay thì đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để nhận nhiều video mới hơn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye